Trời ơi, anh đi ra, anh đi biết. Rồi này nè. Ngồi 60 kg ông ơi. Trời ơi. Có con cá bự vậy. Nó châu. Chu cha mèo ơi nó ngon á nha. Hết sảy con. Ù ô. Quá trời đã rồi. Với tay, với tay một hồi thấy ảnh <laughs> anh bác sĩ ba ảnh. <laughs> Đây nè anh em ơi. Vô hàng không? Em coi cái con cá này cái gì nha. Rồi, ở đâu? Camera đâu quay đừng Được ba các bạn. Quá ngon. Quá im các bạn. Quá im, quá im. Quá dữ, quá dữ. Cho nghe quá im các bạn ơi. Đi về dậy dưới đi. Tự đây còn nhiều mà em. Nãy giờ không thấy đụng tôm nào rồi. Cái thùng lên, cái thùng lên. Quá rồi, quá rồi. Rồi thằng kia đi đâu vậy? Đi trước mới được các bạn ơi, mới có à, có có mồi ăn các bạn ơi. Đi sau là không có mồi đâu các bạn ơi. Mày, bắt hết rồi. Cá cá dữ lắm anh em ơi, cá dữ lắm nhà nó chạy ngược nước. Nè nè nè nè nè các bạn ơi, hai tay hai con. Đây nè các bạn ơi, đây nè các bạn ơi. Đó các bạn ơi đây này các bạn ơi trời ơi thôi thôi thôi vô trong hang này quá trời rồi vô hang rồi vô hang vô hang quá đây, đây, đây, vô hang nè ờ. anh em ơi vô hang này đó đây nè nè ai làm dính cái quần rồi làm <laughs> dính ghê à cá này ghê quá à ghê không nhóc chưa ừ cá đó cá đi sao cá cái đó đâm vô quần anh ôi ở đây nè các bạn ơi con nè con nè con nè anh vô ơi ui quá wow. con này là cá sợi dện nha đó mà ờ, nó hơi bong bong nhưng phải cái không có anh em là nó là con kè bắt luôn kè kè kè nó nó ngồi nó nằm lên mé luôn kìa làm vậy là đó nó nó nó nó nó nó ấy được ấy ấy ấy gọi gọi lên rồi ấy được được nè được nè được nè nè hả hả ấy ơi ơi bà ơi quá trời rồi rồi đúng rồi rồi đây đây cho anh này này nước đây nước chạy chạy lên lên nha chặn chặn gì là nó lên cu vô đây nè chui vô đây nè đây không anh đâu ấy đấm đấm đấm đùi anh đấm đùi đấm đùi anh này đấm đùi anh da cá chốt cái đùi ngồi vậy nó chạy lên nó chui vô ly luôn à nè nè nó rồi rồi rồi mấy anh cứ ngồi đây tôi ngồi dưới ngồi lên nè nè ủng hộ nó phóng nè anh dương lên đây dương lên đây đâu đây nè nè ở đây còn dưới lắm rồi đây nè em dưới mắt đi mắt đi bây giờ cái bún cái bún này em em dội lên nè nè em nhìn đi nè vừa nắm gấu quắt luôn nè ở đó nè cái nè rồi ra ngoài nè anh dương ơi nè em chặn vô đây nè em nhảy trong này nè nước quặn đó nước quặn quặn luôn anh cứ lên anh tay xuống hốt thôi này nè chui vô hang nữa nè nhảy nè cứ lên hoặc tay xuống lụm thôi bắt đi nè nè nó bắt đi giống cho nè bắt đi từ con đây nè nó trùng con đây nè rồi cái thùng nó bắt đi bạn ơi cái chốt chui vô hang rồi các bạn ơi bắt nha rồi trời đây nè nó ôi nó lự đây đây nè em nhìn nè nó lự râu đi nè nhảy kìa nè đó đưa cái lại coi hùng một ngắn ngắn lên chút quá nhảy rồi dương ơi anh em bắt nó không kịp đâu à, anh còn không kịp đây nè đây quá nhiều rồi làm phải cắt đầy cái thùng này luôn quá hai tay quá trời luôn chụp ngoài bớt đi em ơi gì Bộ mày bớt đi chứ để hùng hết ai ơi ở dưới giò nó bún ăn à, bạc bạc luôn tôm mà bỏ gì bỏ bắt đi từ đây nó chịu lâu đâu không bỏ mày bớt đi chứ bỏ hùng với đầy hùng mà chìm hùng là sao trời ơi anh thấy ra tao anh thấy biết rồi này nè ờ, hơi mát em nhìn nè nè nè ừ. cái này mình lấy nước nè mình quậy nè nó nó lừ hết chân luôn thôi ơi gọi ra cái quậy coi que gì nó nó trời ơi ba bốn con quá im các bạn ơi quá im các bạn nè con nào là con con thả vô con con không ôi ôi nhiều lắm rồi mấy người ơi quá nhiều luôn rồi rồi, rồi nó bún này được ơi đặt thôi đủ lắm rồi quá nhiều rồi các bạn cứ bây giờ từ từ em được ờ, lỡm em bắt từ từ em anh, anh bắt không kịp nữa nè em đi lết ra ngoài vậy nè lụm rồi nè lụm cái gì bây giờ à, bây giờ anh cứ đi lết từ từ đó anh cứ thọc tay xuống là lụm thọc tay xuống là lụm nó nói, nè nè tôm lự vô luôn nè chốt rồi các bạn ơi Ý, tiêu luôn Ê còn còn hai con hai bóng cái chốt Trời ơi tôm kẹo ông nội ơi nó nằm lừ cái chốt dọ em đi đạp từ từ nha được nằm theo giò không đó em mò cái em đi vô bây giờ tôm nó nằm lừ trên mé chứ không cái thụt tay xuống là lụm thôi đó nè Ê, nhảy ngoài kìa bỏ kéo kéo thùng lên nè ba bốn mình ấy gọi ra ngoài bắt bỏ ngoài không trời sắp tới cái chài của mình ơi sắp tới sắp tới ơi à, tới cái chài à. cái à, à, tạm ngưng video đừng quay nữa nha cái làm gì không Dạ, dạ. Ờ, quay quay quay cho em cái <laughs> quá nhiều quá nhiều rồi Ê, ôi cá vô con cá bự anh con con tôm bự tôm hai cá đâu phải không rồi nè nè cái chốc anh con của anh ừ chạy bên này ngon rồi trời ơi cung kinh chạy cho các bạn ơi quá trời luôn rồi thôi thôi cung kinh chừng ông ông anh nó đạp rồi <laughs> calamen đạp hả calamen calamen đạp kéo kéo kéo đây kéo đây tôm nè quá trời tôm rồi Calamen đang đạp chạy tưởng đâu con cá bự các bạn con tôm sú mới lội lúa đuôi lên đó đó được thôi cứ để đó em nuôi đó nuôi hả đang đang đang đang nuôi ai ai nó chốt đâm rồi chạy nó nó kìa kìa kìa đâm bự kìa nó nó nó chạy được hương quá ha ừ quá trời à, bây giờ anh em mình xuống nhau dướng cái bún này đi bún này là dữ lắm luôn á nè lượm nè lượm lắm. qua đó đi anh mời đây trăm nghe men dịch xíu tới đây là đi ra ngoài chừng đạp chạy anh ơi Calamay này đứng trên bờ luôn coi, lên trên bờ luôn Calamay. À, đứng này góc này nè, góc này anh Dương ơi, dữ lắm anh Dương ơi, lại nè. Rồi tay tay mình để để vô nè. Từ từ. từ lắm. Quá trời rồi, quá trời rồi. Mấy em mình là quá trời rồi. Rồi bún ra ngoài luôn kìa. Ôi trời, trời ơi. Trời ơi. Dữ lắm rồi. Trời ơi, nó bún kìa. Nè đứa đưa thùng lẻ, nó nhảy. Dạ dạ, dạ cá chốt đâu. đứa thùng lẻ. Dạ ra, Dữ lắm con mà anh em. Trời ơi, dữ lắm nè. Rồi ở đây nè. Rồi rồi nó bún ra anh em nào có ăn cơm á thì ờ, liên hệ với anh dương anh dương chỉ cho chỗ đi bắt thêm nha các bạn chứ rất là nhiều mình bắt không hết đâu anh em mình bắt không hết nổi đâu nó nhiều lắm quá nhảy à kéo thùng qua đây kéo thùng qua đây tay nào cũng có trên cái ờ đây nè vô vô vô đưa anh dưới ơi tự nay bắt cái ngát luôn hả nó tôm nhảy bờ không nè các bạn ơi anh à, nó đâm vô giò anh anh thục nó bắt thục bắt à. nè ấy ấy ra ngoài tôm giờ em có thục xuống bắt không thục xuống bắc không tôm thục xuống bắt thôi kìa kìa kìa kìa được được được được được được được được được được chờ cho anh anh thấy là nửa thùng luôn nó quay nhiều lắm mà anh ơi còn đây dữ lắm nè tôm đây còn dữ lắm nè cứ cứ bắt đi hồi em em quay qua bên máy của em máy của em hả ừ chứ nãy tính là tính à, quay à, thả lưới chắc hồi bỏ lưới dưới luôn quá ừ cái ông tôm này bự nè anh thấy con tôm bự này quay nè nè con tôm độc bành kia luôn nè chết đây chưa từ từ gọt gọt gọt gọt gọt quá anh em ơi nặng rồi anh em ơi rồi rồi ra ngoài thả ngoài không gì ê ê con cá đối nó dính cái chài kìa thấy không đây nè ờ rồi con cá đối dính chài kìa con cá nè nè ôi ôi tôm nó vô giống cái vô chài này dữ lắm luôn rồi mình chặn nó lại bớt đi được à, đặt ờ đúng rồi để để cái thùng nó trên cho nó nó bỏ ờ, ờ, ờ, được bỏ rồi nó bún nè quá anh em trời chán chế chế cái thùng nó bớt đó tôm nè ôi ôi ở dưới này nó lừ cho luôn nội thục xuống nó bắt rồi rồi rồi đúng rồi rồi rồi bắt không được con nào luôn đạt ừ đây nè cục xuống nè nó mình chỉ cần ngồi xuống mình lụm thôi nha mình cứ ngồi xuống mình lụm hoài vậy đó là đầy đầy cái đối cái đối với cái dài các bạn ơi hai tay hai con luôn cái đối với cái dài thấy không bên kia con kìa bên kia con kìa thấy không thấy cái đối với cái dài chưa con này con gì con này gì ôi ôi cá mình mạnh không anh em ơi ôi ôi ôi vô anh em ơi <laughs> rồi tôm dưới đây thì lừ luôn Thọc xuống là lậm lên. Quá im anh em ơi. Tới con bữa nay là, là tới con chuyện luôn anh em ơi. Ấy. Tôm tôm cái này dữ lắm luôn quay. Thọc xuống là lậm nè. Nè, con này là con cá hai long nha. Đúng, cá hai long để ngầm hút đó các bạn. Đó, đây, đây là con tôm nữa nè. Con này bán dừng tỷ mấy đó. Dục luôn ấy. Dục luôn mà. Từ từ cá đối vậy đây, dính à, dưới lưới mình lừ luôn á các bạn ơi. Mình xin dở tay lưới lên một coi cho các bạn coi cái nha. Tới công chuyện luôn các bạn. Đây, đây có hang anh em ơi đây có cái hang này hang im đó à mình bắt được con cúm nha có không đó một con cúm bự im luôn các bạn ơi đây con cúm luôn mình sẽ cho các bạn xem cái con cúm nha đấy nó kẹp con cá cái chốt nó đang con cá đây nó đang con cá à cái con cúm nha các bạn đó mình gỡ gỡ đây ê nó xuống nước là nó xem nó xuống nước là nó xem nó xem nó xem nhanh lắm nhanh còn nó lên bờ là nó về này nha nó rút lại đó con tôm cho mình em luôn rồi nè đây nãy giờ anh có thấy nhảy dây không ta có có có tính là không dễ dây thua queo luôn hả hồi đó tôm bự nó có có có không, không dễ dây này làm từ làm từ đầu có chứ dính rồi các bạn ơi dính nguyên con cá đối thành kìa tôm bự tôm nhóc luôn nè rồi đây giờ mình dỡ lưới mình lên cái chàm lên ra được ơi tôm nó bún dữ vậy tôm ơi ơi tôm nè nè nằm nè từ từ từ từ từ mình cứ gỡ tôm đi nè ơi tôm tôm bự rồi ơi lụm miếng tôm lụm miếng tôm lụm miếng tôm từ từ từ từ từ từ từ từ từ tôm dữ lắm luôn ơi tôm nữa muốn rồi được được xuống dưới này là được con dạ. Ờ, cưng xíu này rồi, đại không có xuống dưới này nè cưng này ừ, bắt tôm cái đó quá trời đây tôm bự nữa nè tôm bự lắm Ê, tôm, tôm mình bắt là dính tôm bự quá ừ. tôm này dính là tôm bự nó nó nó nó, nó muốn lọt lưới mà nó không lọt được á cái đó ra cái đó mình bảnh hai con nó dương rồi từ ngày này sao mấy trời là lộn ngược rồi nè ừ bỏ chài ngược luôn chết queo luôn nghe tôm nghe tôm kia từ từ bỏ chặng ngồi bên bỏ bên bắt khấu luôn đi mày biết chặn nữa không biết chặn nữa kéo từ lên đi gì cuộn cuộn kìa em bỏ chạy ngược rồi bỏ bên bên này nè em nọ nó tôm dưới đây quá trời tôm dưới đây mà rồi nè anh ngồi chặn lên mệt quá rồi tôm nè nó cắm đầu đi thành luôn dưới chặn lên được chặn dây ngược không chạy rồi tôm nè lấy công dây nè kéo dây lên mẹ ơi tôm cái này nó lừ dưới đây trên trời. ơi Đặng nó bắt cá đối này kia rồi cá, cá bực nè, đây con dây nè. Từ từ kéo lên cho tôm. Thôi kìa kìa kìa kìa tôm. tôm nè, hai con nè. Ừ nó kéo lên cái tôm nhóc chân các bạn ơi. Còn có tôm gì không? Tôm nó búng đó. nó, Trời ơi. Đây nè, tôm sú nè nó. Nó cái thùng trước đây được rồi, đá đi đã lượm. Ai ơi, nó trên mé lượm chứ nó đâu có được Ôi đây nè, bây giờ mẹ lự trong nội ôi, gọi ra ngoài ra ngoài kìa, bó ngoài kìa. Trốn nó vô. Ui gọi ra ngoài luôn, rồi ra ngoài luôn rồi. Quá nhiều. Đó này anh bờ này các bạn. Đó. Nó chặn ờ, ờ, xui đó, chặn ngược chạy không vậy? ta đói nè. Cá cá quên cái cái chốt. Từ từ lắm ơi, quá trời rồi lắm ơi. Đẩy từ từ xuống. Cái này có hang rồi, không có hang. Nhảy lên nhảy vô thùng luôn kìa. Tự tự động vô luôn kìa quá gì mệt quá không có hang đụng có hang mình có hàng ờ, ở ờ, đằng kia kìa dương ơi hả ăn đó ừ xuống đó có hàng rồi con ấy con tôm bự ấy con tôm thú bự ấy ấy ấy rồi lắm ấy nó nhảy mình thương em rồi chạy con thú anh kia luôn lỡ nhảy thương nghe nè đúng rồi nó mới nhảy vô lưng em á ừ. tôm anh kia luôn quá các bạn ơi bữa nay cầu mà mà mà mà mà, mà chắc mình muốn cái máy bay mình chở về các bạn quá nhiều các bạn ơi tôm thú bự quá cho nhiều rồi Ờ, ờ, ờ, ở đây sâu quá rồi rồi tôm lượng cho nổi ối nè anh biết không ở đây nó sâu quá khó bắt ông còn dễ mà ôi trời ơi con gì đứng trúng cái hang nó xịu trời ơi đụng banh mẹ nữa đụng cái bật một cái muốn ngã ngang xỉu không đậu chung cái hàng vô cái hàng bởi hàng lại mấy cái mé này mò mé im lắm thì em đang mò nè anh mò bên em mò bên nữa mò qua lại quá trời lười chân nội quá làm cộm cộm cộm ở trong đây nè các bạn ơi tôm gì đó đó tôm gì mình đụng thọt xuống là đụng thọt xuống là đụng không đó nó bốn chành chành hơn tôm nuôi nữa các bạn thì mà nè, cho tôm trong hồ chưa chắc được nè đúng hơn hơn tôm nuôi nữa. nè nó ảnh bờ luôn rồi đó đó <laughs> để giờ chút xíu nữa mình à, mình bắt xong rồi mình review cho cái mình à, sẽ quay đây nè rồi đây một tay mình có thể bắt là bốn năm con luôn nha nè ấy da có con biển con đó ấy da kẹp chút xíu mình quay thành quả cho rồi rồi ra. ngoài luôn rồi dính hai cái càng luôn nè chết luôn rồi à ăn luôn hả cắn ra chứ ăn gì yeah. <laughs> Dạ. Rồi, trời nè tôm sú nè đây là con tôm sú nha đó tại sao em kẹp anh anh cắn em lại hả ui ui con cá bự đó cái gì anh kia luôn á đâu đâu nghe có anh mua mà anh mua mà đó còn bốn mặt đó không con cá nơi vô hàng đừng vô hàng không đem qua hàng dạ. à. <laughs> nữa hả <laughs> trời cô kẹp hoài á con cua không có bự mà nó kẹp đau kẹo lên bờ luôn kìa ờ, tôm dữ lắm đây là, là lợm ở đây nè tôm còn lự chứ luôn nè ừ. ôi ôi mà sao nó đụng em kịch kịch tới tao hả ê con tôm chú bự trời ơi con tôm mạnh kia luôn á nè nè nè đây con này đây con nè dính con nè đây này đây con tôm chú bự nè đó còn còn bỏ bốn rồi đó nó lợm này đem rồi nè quá trời nhiều rồi các bạn ơi không sể luôn em hút một tay cái nhấp cho nè anh ơi nè tôm sú nè ừ lên bờ rồi ôi nắm gâu các bạn <laughs> vô vô ừ, tôm nè tập xuống cây con cây con nó còn ơi cá nè để tặng ờ, cho tôm thú đây tặng tặng tặng á được tôm thú nha không nắm luôn tôm thú này dữ lắm được ơi rồi rồi tôm thú dữ lắm không tắt máy đi quá nhiều luôn tôm thú dữ lắm em ơi tắt máy không cho quay nữa <laughs> tôm thú dữ lắm anh em ơi quá nhiều anh em À. À, vinh cá các bạn rồi à, các bạn thì à, mình nãy giờ mình quay cũng lâu rồi được tiếng máy rồi mà cái máy mình nó nóng dữ lắm rồi các bạn thì giờ mình sẽ tạm ngưng cái video đây xíu nha xíu mình cái thành quay cái thành quả tất cả cái nhà xem nha cái nè chứ giờ tôm dữ tôm cá dữ lắm rồi mình nè các bạn nhìn thấy nè tay nè nó cứ về là bắt hoài luôn đó quá nhiều các bạn ơi nè các bạn rồi, nó bút nhiều dữ lắm các bạn ơi nè. quá trời luôn thấy không các bạn chút xíu mình sẽ đổ ra cho cả nhà xem nha rồi em đổ ra cá ra coi làm rồi coi mình cái thành à, quả của mình sáng giờ được nhiêu đó đổ không ra luôn các bạn ơi ngát luôn thôi đừng có mấy cái ngát này đừng học quay vô kéo cái kia ra thôi rồi ấy từ từ từ tích con này mới bắt mà chết rồi trận lên bờ chứ chứ lấy cây học học đi học tay vô đúng rồi có đâm rồi chơi nè dao nè ông ư lấy cây á nó nhiều quá nó không ra được luôn á rồi lắc lắc coi nè nè ảnh à, gà đây còn mới cá trong lưới mình nữa kìa à. anh bảy nó gỡ lưới cá đi từ từ xíu đi sáu bảy kg ông ơi trời ơi có con cá bự gì lưới châu hư cái cá luôn kìa tôi chạy xuống giữa cá luôn. cái đóng này anh đón khoảng nhiêu ký anh, anh, anh lậm à. còn gần 8 ký 7 8 ký á nè tôm nè kìa chưa nhiều lắm các bạn rồi bây giờ à, bây giờ mình à, chuẩn bị mình à, lấy à, mình lượng mới ra mình nướng đi có cá đối bắt cá đối thì nướng luôn đi cá đối trong lưới hồi về gửi sau đi đây các bạn ơi thì mấy nay mình à, chuẩn bị à, một cái nồi tép để à, luộc với lại coca còn cá này mình sẽ nướng mọi luôn nha các bạn ơi cơ tôm này nướng ăn được không các bạn tôm này nướng ăn được không ạ à? không biết nữa để hỏi coi để à, khán giả comment coi à, ăn được không nha đây mình đang đốt lửa chuẩn bị nướng nha cả nhà em trai mình đang đốt lửa đây được đang đốt lửa chuẩn bị nướng rồi bây giờ mình sẽ không cháy đâu để đó anh lụm hút được bây giờ mình sẽ à, luộc cái à, mấy con tôm này nha cả nhà lửa đang cháy mạnh mạnh nha mình để ra mình luộc luôn ừ luộc gì hồi về vợ luộc đánh được tát đứt luôn sao đánh cái nồi đen chuột không ra nó quýnh như sao đúng rồi bao quỷ nồi đi ruộng đây để vô luôn chắc hơi khói không trời ừ. không dạ hồi hồi hồi hồi, hồi nãy uh, hồi nãy mình uh, mình lấy cái bếp ga không mình ăn vậy nè cho nó dân giả dân giả chứ ui giả nè rồi luôn nóng quá nóng luôn phút qua mươi giây chín à này nè cho nó sôi lên là chín đó đó bây giờ mình chuẩn bị đợi cái à, nồi của mình chín cái là mình ăn liền luôn kiểm tra cái nồi tôm của mình cái nha dở ra cái gài khui wow rồi ôi nó đỏ kìa nhìn ngon lành luôn á cái này được ăn được em ơi rồi chuẩn bị mình nướng nha cái nồi của mình chín này dạ nó nóng quá trời sao nhắc xuống đây nóng dữ lắm em ơi dạ, không sao đâu đổ xuống cỏ không sao đâu đúng rồi nóng dữ dằn lắm rồi nhắc xuống đi ok ok đó ở đây mình dở nè tôm cây chu cha meo ơi nó ngon á nha họ xảy còn phải luôn rồi banh thang nó ra mình nướng luôn để cá lên chưa chưa nóng lắm để cá lên giờ mình để cá lên nha rồi giờ cá mình để lên nướng rồi đó nha cả, cả nhà rồi chút xíu mà chính mình sẽ cho cả nhà xem cái cái món cá nướng nha rồi cá đó nó chỉ mở ngày xèo xèo luôn kìa nhắc ra chở cho em ơi quá trời rồi ừ. Ừ, ừ. trả lại cái này ừ. không vậy nó mới ngon á ừ. con này vừa tới quá trời than rồi rồi em trai mình à, cá chính này em trai mình đang à, nhắc cái mâm cá mình lại à, cái bãi nha đúng rồi quá trời ngon à hấp dẫn anh em ơi đồ ô ô quá trời đã rồi rồi bưng cái nồi tôm luôn cái nồi tôm chắc nguội đó em ơi bưng cái nồi tôm lên luôn anh nghe kiến cắn nó quay ở đâu kiến nè ở đây có kiến nè rồi ngồi dựng cắn chết luôn á quay cái chăn giò cưng là kiến đó, đó kiến không nè quay kiến luôn nè kiến cái lửa vậy nó cắn nó cắn tê đít chân nè giờ về chỗ đi vì lý do cái thật ra các bạn nên là mình đổi chỗ nữa nha đây vô trong cái trong này luôn đó. vô đây ngồi luôn à đâu rồi à, thằng à, đầu bếp đâu rồi à, làm nước mắm nước muối gì đâu rồi rồi làm thế luôn lấy mấy đũa gì nó chấm này lấy mấy đôi đũa được rồi quá ngon các bạn ơi nóng không để lên quéo hàng bà con mặt mày đất đai đây nha à, mấy anh em này có xuống đây sinh tồn sáng bắc thì à, ông bà về đây ăn chung với anh em cho vui ha có nướng mấy cái mấy tôm ông ừ, bà nào ở gần đây thì về đây ăn chung với anh em wow rồi đây cái mai thì à, mấy anh em mình sáng à, hôm nay có đi sinh tồn với lại à, em lợm nè với lại em được thì bắt được mớ cá nè bây giờ mình sẽ nướng chui mình mời cả nhà ghiệu cái món cá đối nướng chui với cái nướng mọi nha để mình ghiệu thử cái món cá trước rồi xong mình sẽ ăn món cơm nha đó đây là không không không chịu đưa anh quay đây ôi ôi ở trong nó trắng phao luôn đó cả nhà nè đúng quá rồi à, nướng ngon à mình để mình làm luôn các bạn à, em làm cũng danh đi nóng à giờ mình à, muối ớt này con em mình làm muối ớt thằng thánh này mình chấm vô đây ha đây mời cả nhà dùng nè cả nhà ơi cái lá này sao nó dính vậy em gửi cho mình cái lợn đó rồi mời cả nhà nha ngọt ăn trứng đây nha các bạn ăn à, một cá nước ngọt kinh khủng luôn chết rồi nhức cái nách nhức nách bị cá đầm nhức nách à, ờ, nó ngon quá nhức nách các bạn ơi quá ngon nói à. thì các bạn với cá mà nướng mội là ăn rất là ngọt nha các bạn rất là tự nhiên rất là ngọt ngọt thiệt ngọt, ngọt tự nhiên luôn đâu thử các bạn thử ờ, bắt cái đói các bạn nướng ờ, bắt mà lên mà còn tươi sống các bạn nướng ra như mình ăn rất là ngọt rất là ngon các bạn con cá này bắt nước rồng cho nên cái ruột cái thịt trơn à nó không dơ nó ngon ngon lắm các bạn không cảm nha tay mình rửa sạch hết nha các bạn tại nướng rồi nó da nó hơi đen rồi. mình chỉ kỳ review một con tôm thú um, um, luộc với um, coca cola nha tại bóc con cá bóc dùng tôm đen hôi luôn chứ ta mình rửa trơn rồi mình đâu cần lọc ta mình chỉ lọc cái đầu quất thôi ừ, đúng rồi. mà cái nhà dùng tôm sú luộc với um, hấp coca cola chấm với muối ớt uhm. ngon lắm tôm ngọt cực kỳ luôn ha wow cái con này là con gì đố các bạn là con con gì mình đố các bạn đố bạn à, các bạn cái con này là cái con gì mình cũng không biết nó chơi đó, thôi đó là con tôm tích đó các bạn ăn lên chứ ăn chứ để ăn giờ anh xé cho em nữa con này làm thôi ăn, ăn em với còn nữa mà ăn ăn con đi ăn đi à, mẹ nữa con à. Ừ. thử con này đi rồi à, anh nữa con làm nữa con được nữa con hai à. con này con con này con nhỏ không bự ta con nhỏ không bự con nhỏ đồ lão con này con bự nè đâu con dưới con bự ừ. ngon chưa con con ngon đông ngon đi mình à, sẽ mời cả nhà dùng con tôm tích con tôm này đúng là nếu mà ở ngoài nhà hàng là một triệu mấy ký nha cơm lớn lớn này nè một triệu mấy ký ừ cơm bắt cái này là mình à, mình bắt mình ăn luôn mời cái nhà ăn tôm nha ngọt quá ngọt các bạn con này nó bự à ừ đúng rồi con ăn bắt đầu tiên tại sao có con tôm nằm đó vậy Để ừ, cúng nó à vậy đó hả đây mời cả nhà dùng con tôm tích luộc nha cả nhà hấp với coca cola ừ, nó ngon cực kỳ luôn đó anh em ơi ừ. mình mới bắt lên mình ăn liền á nó ngọt ừ, sống nó ngon nó ngọt đó, ngọt cái này lột sao trời em không biết ăn đó. không biết ăn sao ăn nguyên cái vỏ luôn hơi nóng nha bắt lên à, vừa vừa bắt lên xong rồi nướng tại chỗ nóng hơi nóng ừ với lại ăn con bự nó nó nó nóng, nó, nó, nó nóng luôn nó nóng lắm ừ. ừ. Thấy không ừ. tại vì sao mà ăn con một ký nó tới một triệu mấy là ăn nóng lắm ừ, <laughs> ăn thử uh, tôm tích nha các bạn tôm tích này là mình bắt uh, đầu tiên hết nè các bạn thấy đó không có ừ. thấy tại vì không có quay bên đây nên không thấy con tôm tích này à, lợm bắt không thấy là kênh kênh của uh, bên uh, được bên uh, của được á ừ các bạn có xem kênh của Dương thì à, qua ủng hộ kênh à, à, cuộc sống quê hương của được luôn nha cả nhà tại à, thì thỉnh thoảng là được sẽ đi làm caramel cho Dương mình sẽ ăn thử món cá lưỡi trâu nướng luôn nè ngọt cá lưỡi trâu nướng nè ừ. à lúc em ăn thử nha ừ. tới bài thì chưa ngon quá ngọt dai nó dai mà nó ngọt hết biết dai. Ừ, dai mà nó ngọt trời ơi cá lưới trâu sao mà thật không các bạn mua tôm tích mà cỡ lớn lớn ăn là khỏi khỏi khỏi, khỏi, sợ bị tiết tiền nữa các bạn rất là ngon nó dai mà nó ngọt tay tái luôn tay tái luôn ngon ngon ha cá gì hết hả gì mình thử miếng con cái miếng cá lưỡi trâu nướng hồi đó giờ mình chỉ ăn chiên đúng chiên khô à, nó chua chứ không ăn cá nướng không mà nó ngon thì mà, mình à, nướng mọi nó ngon ngon hơn tất cả anh à, mời em trai mình ờ, miếng rồi nè mời em ờ, ăn miếng cá châu uhm. Ừ. không nướng cái này ăn hơm hơm mùi ờ, khói đó các bạn rất là ngon rất à, ngon còn mình chiên hôi dầu không có ngon đâu <laughs> nướng này ngon rất là ngọt không ngon thiệt mà tới tay tới tay còn hai luôn ăn rồi gỗ tôm này ăn hết không trời tôm này á là mình chỉ ngắt cái đuôi nó thôi rồi ngắt, lật cái đầu ra cái mình chấm gì là nguyên con luôn ăn luôn đó ngon không tôm tích này giờ ngon ha mày ừ. ồ cái đuôi đó nè quá trời đã coi nè coi nè ừ. quá ngon luôn quá ngon luôn anh em cho để anh em cái này ngoài bỏ ngoài là lại cái được rồi cho nó chín cho em đừng vô con nào chín con này nè ừ, con nó chín rồi chưa à? cái đầu à? cái đầu bị ứng chỗ đơn coi không thấy cái ruột nó, nó, nó có cái còi ờ nó giòn giòn đã đúng rồi nó giòn giòn nó dai dai mình nó sực sực nói chung là nó đuổi em đau lụm lửa lên uhm. mình ăn nguyên con gì luôn nè mà cả nhà dùng tôm nè luộc nguyên con quất đây là hấp coca cola nha cả nhà mà công nhận thiệt chứ mà bắt mà tự nhiên mình nên ăn cái ừ. chất lỏng ngon trên đây ngọt ha ngọt, ngọt, ngọt luôn ngọt tự nhiên rất là ngọt tin các bạn mà mọi ngang bắt tự nhiên các bạn ăn cái rác ngon mà các bạn ra chợ mua à, cuốn gan vậy bạn không ngon cá mà chợ đâu không đâu đâu tươi đâu nó không tươi bằng mình bắt tự nhiên ra còn tươi sống này hả đây mẹ nó ra đó wow từ rối ngon mình thấy cái ruột này là mình hấp dẫn dữ dằn lắm rồi mời cả nhà dùng này không cá cá đối nước mội nha rồi vậy để rác sạch nha bạn ruột nó rác sạch nó không có dơ cái này nó sạch ra à con cá đối là nước gồng là nó không bao giờ nó dơ nha nè ừ. bụi trắng tươi luôn sạch bông còn sống à? còn sống nướng <laughs> lại đi đây đưa anh nướng cho <laughs> đưa đèn nướng nha khỏi nướng luôn hả không rất là ngon ngọt ha ngọt cực kỳ ngọt luôn nó ruột béo Ủa, nhiều anh hết nổi này, cái này nè cái này nó giòn nè ừ. cái ngỗng nè cái còi á làm làm gì con cái đó mà mang thử còi cắn Để, cắn cắn, cắn cắn thử cắn cái còi ăn hết luôn Thôi, cắn còi giờ ăn cắn còi rồi cho biết cho không biết ừ. tôm giòn giòn ha ừ. Dạ. cái đó vàng không có ăn cái đó hả bởi vậy cái dãy còn nhiều lắm các bạn tôm thú này nhiều nhiều, quá ừ. tại mình luộc nhiều nè ấy sao có cộng gì đây nè đấy con tôm còn sống mình luộc cho ăn cho no luôn mà ừ, tôm này xong này bự nè ừ. ngọt ngọt kia luôn á dai con tôm mới bắt lên á nước tươi xanh này mình ăn nó ngon còn con tôm mà qua ngâm nước đá rồi uống ướp đá rồi nó hết ngon đúng rồi hết ngọt nè cái này dơ nè cái, cái đầu nó chuối sình mình bắt nó chuối sình á, đâu rồi cái nào là làm bắt ở trên này ừ. ngon ăn sơ tái kìa sơ tái ngon thì quên ngọt đi chứ không có chấm mà chấm gì cũng ngon luôn cái đầu có xương đó ăn xương đi ngon quá cả nhà ơi mà cài quá tôi sớm lấy nước mình à, nè em ăn cơm đi cái anh được à, kiếm con bự bự cái nữa thì à, được rồi em còn Ủa, con này bự gì vậy ta Ê. không ăn đi ăn con bự con này được rồi ăn, ăn con này bắt mà được được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi bắt ăn không được à, chẳng hạn chẳng hạn ở ngoài ăn được chứ bắt Để, ăn à, được <laughs> mình thử cái con tôm sú ờ, này là con tôm sú này nếu mà ở ngoài là chắc khoảng hai trăm rưỡi ba trăm ngàn ký gì đó cỡ lớn này nè đúng không ừ, tôm sú thì hai trăm ba tại sao nó mắc tôm sú nó mắc hơn tôm thẻ nha tôm sú thịt nó ngon hơn. ừ con này nó mềm bao nhiêu Ủa, gạch không gạch không nè con lọc ngon à mà gác của nó đừng miếng nè <laughs> ngọt ừ, không. Chú thịt nó dai mà ngọt ngọt không nên tùm gì hết thôi ăn mắc mắc mấy anh em mình à, nãy giờ ăn ừ. cũng à, không, thôi. Thôi. ăn cũng nhiều rồi giờ mình à, mời cả nhà dùng con tâm sú với mình nữa cái mình tạm gác cái clip mình đây nha cả nhà mọi người có thêm kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ dương nha cả nhà đây mời cả nhà luôn chấm uh, muối ớt còn còn ấy không muối lấy muối thiệt uhm, ngon quá thôi mình ăn cái này nữa mình cũng ờ, động lên nha các bạn thấy mà mấy anh em mình mà săn bắt nó thấy nó nó nó, nó vui mà ờ, mà hay vậy các bạn cho một cái sự like và một cái ừ, nhấn like và cái đăng ký chuông nha các bạn rồi ừ, có bình luận cho kênh em xin tồn thêm nữa thì các bạn có bình luận nữa nha cái điện cũng vậy dạ. rồi mình à, bye bye cả dạ. nhà cả nhà ơi bye bye cả nhà nha tạm biệt cả nhà bye bye cả nhà clip nha